Hả? À, chạy mất rồi đây là bội cơ Bọn cháu thả nhẹ nhẹ Cháu đây mới học Chưa bắt được con nào Đây, đây, đây, đây, có hai con này Đây đây cái cắm tay dạ à, à có chầu thích đây đi đi đi nó nó phải rồi bốn quá mà không con thích con này đâu nhá, tính ra Phải không nào? Đây, nhanh. Nhanh nhanh. Này. Đây đây đây. Cháu sợ. Chả bù cho nhà con Bắt đi. Cháu sợ. Bắt đi, bắt nắm vào đầu nói À, à. Bắt giữ rồi. Yeah. Cái nắm này <laughs> không cắn Không sợ nó không cắn. Vậy nó tụi bay mất đấy, nó thay bắt rồi Né tay nắm lấy đầu nó không chạy Cầm đây Cháu sợ Không sợ, đi bác đang cầm đây đây Chứ cầm thì em sợ kiếp Thấy chưa? Đấy, cái gì đâu mà sợ Gì ấy? Con Nó lên kìa Ôi Đâu, xem nào, có bắt được không nào Ê! Giờ nhiều chưa? Bọn cháu vẫn không qua được. Con này, con này. Quá. Bắt nha. Chim bắt đâu? mềm mà nhưng mà ngứa chị ơi nhanh đi xuống trời ơi bị ngứa đã không ngứa nữa ngứa ui con to này con gì có nắm này cầm này cầm này con gì có cháu cháu cháu cháu con con gì cơ con châu cháu giờ đi à chưa bắt được nào em đi bồ nhá giờ đây tối công vội thế có còn gì không ôi ôi ơi bắt bắt bắt đi ôi em giờ bay hết rồi cháu cháu bay được Ôi chú cháu bay được chứ bỏ trong chỗ rồi đi đâu à, rồi ơ ôi bắt được rồi tôm tôm tôm đây con gì đấy chú cháu đấy hả ừ cầm ở đâu đấy cầm ở đâu cầm ở đâu nhỉ Đừng cắn đâu mà sợ, cứ nắm vào người nó ấy, nắm vào đôi chân nó ấy. Chân ở đâu? Nắm vào lưng nó ấy. Lưng đây hả? Đấy, bố cầm lấy giờ còn chả sẽ độc con này người ta còn ăn được mà ừ, sợ thế bay rồi đây này người ta còn ăn được mà yeah. ừ. bắt nốt con này nhé em tí lên đạp xe nó ra đây xe nó bỏ cái chấu đây ui tí nữa về nữa đau lực thế không nuôi được nuôi sao được cái gì rồi cái số một con một con một con trắng trắng này yeah, dạ, dài chưa tính này cầm ở đâu cầm vào đâu cũng được bé cầm không bé rồi dạ. yeah mở chai ra cầm đi đấy cầm này con cầm này con cầm con cháu ấy à. đừng để mấy con chơi bố thảo đấy cho nó Thôi đâu nó nát rồi đi Ui dồi ôi Ui đây con nữa này đâu sủi tươi ra xin Trời chọc Ui đây con nữa này Trời chỗ gì á Không còn một khẩu trang nhanh nhanh Chip chip Chai nước của em đâu Chai nước, của em đâu Đi ra lấy nhanh lên Còn con bé Có con chó được rồi Voi đâu cháu à Đâu Đâu đâu Đâu Đấy con đấy à. Nó là hoa Đây rồi Kẹp nó Bố vừa kẹp nó ở giữa đây này Bay bao giờ còn đâu Đấy chú chú bắt con nào ấy Người đâu này Đến chưa chở đi chú Đây rồi đây. Ai lấy nào? Ai lấy cũng được. À, à, Tôi đi. Lên bờ đây. Tôi đây. đây. bọn mình thả về con đi. Bọn mình giật về con thôi. Thế là đến rồi bốn con. Chỉ đi con gì? Thôi đi lên đi. Con đang đi trong cái khu làm sao đấy? Đang lên đi. Chơi uh, cò gà không? gà chơi cò gà Ở đây không có gà Nhưng mà chơi Con ơi, chip, đi gọn như này được không? Đừng mẹ, tôi chết đây Mậu ơi, mắc diều rồi Diều đâu? Diều cháu tiếp kìa Ừ Nó mắc cái dây điện rồi Mắc rồi thôi Đang vinh sừng ngủ nó cứ thích thả tay ra Mắc rồi thôi Diều của ai?